Vâng, nếu như chuyện tình yêu của hai bạn là một bài thơ thì nước hoa Lưu Him Lưu Hơ à, Nguyện là tác giả của bài thơ ấy. Vâng, tại sao Bích lại nói như vậy ạ? À? À, đối với cái nước hoa Lưu Him và Lưu Hơ này, nó có một cái công dụng rất là đặc biệt mà rất là nhiều người muốn sở hữu nó. Đó chính là nước hoa tình yêu, nước hoa tình yêu, nước hoa kích dục, nước hoa gợi tình, nước hoa gây kích thích ham muốn cho người đối phương ha. À, nếu như mà anh Nam anh xịt cái nước hoa này thì sẽ gây ham muốn hơn và kích thích hơn cho người nữ giới và ngược lại nếu như chị mà xịt cái nước hoa này nó sẽ gây cái cảm hứng tình yêu cảm hứng tình dục hơn cho cái người đối diện cho người đối phương đó là anh ấy thì đó là cái công dụng mà cái nước hoa Luim và Luher này nó mang lại cho các anh chị và các bạn thì tại sao mà nó lại có cái công dụng đặc biệt như vậy thì Bích cũng xin trả lời luôn đây ở trong cái chai này nó sẽ có cái hàm lượng phục môn adjacent tức là cái hàm lượng phục phục môn hay là gọi là pheromone ha thì hàm lượng này nó sẽ gây kích thích hưng phấn hơn nó giúp cho mình tiết cái hóc môn sinh dục ra được nhiều hơn và khi tiết cái hóc môn sinh dục ra thì bắt đầu người đó sẽ có cảm hứng dân trào hơn và người ta sẽ cảm giác ham muốn kích thích tình dục hơn rất là nhiều ha lưu him và lưu hơ một cái là sẽ dành cho nam và một cái sẽ dành cho nữ ha đối với hai dòng này rất là ok và rất là đặc biệt luôn nha thì bớt sẽ mở ra cho các anh chị và các bạn mình mình cùng theo dõi mình cùng khám phá được ở bên trong của nó là như thế nào nha ok đợi bớt một tí xíu nhé đây à, hàng mới nó là mở ra nó cũng khá là khó khăn ha rồi ok được rồi đây thì những anh nam nào á thì mình sẽ dùng cái chai màu đen này ha đó rất là đẹp rất là quyến rũ luôn đó và ok nữ giới thì mình sẽ dùng cái chai này đây bác sẽ mở ra nhé Nhìn cái chai thì rất là đẹp và rất là sang trọng luôn nha Đây rất là đẹp và rất là sang trọng luôn Một chai là màu đen và một chai là màu vàng Về mùi của nó thì ok bác sẽ mở ra Này Ok, mùi của nó thì rất là thơm và rất là dễ chịu à, Các bạn à, nếu như mà ai mà mình không có thường xuyên sử dụng cái nước hoa thì mình có thể sử dụng cái loại lưu hiểm và lưu hơ này tại vì à, cái mùi của nó khá là giống với cái mùi dầu gội ha ngửi cái mùi nó rất là giống mùi dầu gội luôn nên là khi các bạn xịt lên thì đối phương sẽ nghĩ là các bạn gội đầu mùi dầu gội đầu thôi chứ không có hề biết là cái nước hoa này mình dùng nước hoa hay là cái gì đâu nên rất là yên tâm còn đối với mùi này thì cái mùi nó khá là men luôn ha khi mình xịt lên á mùi này thì giống như là dầu gội X-Men vậy đó cái mùi nó như vậy còn cái này thì cái mùi của nó thì rất là dễ chịu giống như là mùi dầu gội của nữ giới luôn nên khi mà các anh các chị nào mình không có sử dụng nước hoa thường xuyên á thì mình sử dụng cái này thì khi mà đối phương họ nghe thì họ không có hề phát hiện ra là mình đang sử dụng nước hoa nhưng mà họ vẫn cứ kích thích kích thích ham muốn lên thì họ không hiểu vì sao có thể là họ suy nghĩ là hôm nay mình sẽ rất là cuốn hút mình rất là quyến rũ trong mắt của người tình của mình đó chứ không không hề biết là các bạn sử dụng cái nước hoa này đâu nên các bạn rất là yên tâm về cái mùi của nó thì nó rất rất là giống cái mùi dầu gội luôn nha rất là giống nên là khi mình xịt vào giống y chang là mùi dầu gội luôn đó nếu mà ai không sợ bị mình sợ bị phát hiện á thì mình cứ dùng cái loại Luhim và Luhe này cái mùi của nó cực kỳ là giống cái mùi dầu gội không sợ bị phát hiện luôn ha thì về cái cách sử dụng thì cực kỳ đơn giản luôn các bạn chỉ cần nhấn xịt xịt vào cổ tay nè cổ áo này lên quần áo này lên túi sách hoặc là lên một cái khăn thì khi đó cái mùi đó tự nhiên nó tỏa ra và khi người đứng gần mình nhất là cái bạn người bạn tình hoặc là người yêu người vợ gì đó thì khi người ta hít phải mùi á thì cảm giác của người ta sẽ hưng phấn và thăng hoa hơn ha đó thì rất là đơn giản như vậy thôi thì một chai như thế này cái độ lưu hương của nó khá là lâu nha lưu hương khoảng được khoảng 6 tiếng đổ lại ha 6 tiếng đổ lại một thời gian lưu hương khá là lâu mà khó có thể dòng nước hoa nào mà nó có thể mang lại được cho các anh chị và các bạn và khi trong vòng 6 tiếng đó nó vẫn giữ mùi thì khi mà còn mùi thì nó vẫn còn có tác dụng à, ví dụ như có một câu hỏi đặt ra là nếu như mà trong một cái đám đông năm bảy người như vậy thì liệu ai nghe mùi người ta cũng sẽ có kích thích hay sao đó là một câu hỏi khá là thông minh ha đó thì khi mà trong một đám đông như vậy khi mà hít phải mùi thì tất nhiên những người kia cũng sẽ bị tác dụng nha tuy nhiên người nào mà có cảm tình với mình á thì người đó mới có tác dụng mạnh còn những người kia thì tác dụng kề họ tại vì nó ở cái mức độ vừa phải thì họ sẽ kiềm chế lại và người ta sẽ không có tấn công hay làm cái gì quá đáng lên đâu nên rất là yên tâm đó nó ở một cái mức độ vừa phải kích thích vừa phải chứ không phải là nghe mùi cái là người ta chạy ầm ầm ầm ầm tới xong rồi cởi áo cởi quần xong rồi làm tùm lum tà la lên không có phải như vậy đâu nha đừng không có đừng có tưởng tượng như vậy nó ở một cái mức độ vừa phải vừa phải vừa phải và đủ để mình cuốn hút đủ mà mình quyến rũ cô ấy hoặc là đủ để quyến rũ anh ấy đó là cái tác dụng mà nước hoa Luher và Luhim này nó mang lại cho các anh chị và các bạn một cái tác dụng vô cùng tuyệt vời một cái mùi hương vô cùng kín đáo vậy thì tại sao các anh các chị mình không thử ạ à? nếu như vợ chồng mình đang lãnh cảm trong chuyện yêu đương hoặc là mình đang cãi nhau về cái chuyện người yêu vợ gì đó lâu ngày cãi cãi nhau gì đó thì mình có thể sử dụng cái nước hoa này để mình có thể cải thiện cái tình trạng của hai người đó là cái tác dụng thần kỳ mà lưu Luhium và lưu Luher này nó mang lại cho các anh chị và các bạn. Nếu như các bạn cần tư vấn thêm về dòng sản phẩm này, hãy cứ gọi ngay cho hai bích qua hai số qua số điện thoại 0899 898 113 Bích sẽ tư vấn về dòng nước hoa mùi dầu gội này cho các anh chị và các bạn nhé Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở một cái video clip khác nhé Xin chào và hẹn gặp lại